Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em thêm một cái video Đó là cái trận đấu um, của bảng B giữa Việt Nam và Lào Thì trận này có một sự áp đảo của um, ứng cử viên vô địch năm nay uh, của AFF Cup nha anh em thì hôm nay trước khi mình vào nhận định cái trận đấu thì mình gửi tới anh em những um, cái à, lời nhắn thì hiện tại anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò á thì những cái mùa AFF Cup này nè thì anh em chơi rất là dễ bị lỗ like thì tại sao mình nói anh em bị dễ bị lỗ like thì anh em cũng thấy những cái mã kèo nó đang chấp rất là cao thì à, chấp cao thì tài xỉu tất nhiên nó vẫn cũng vẫn cao thì anh em nằm trên nằm tài thì có thể dễ rất là dễ anh em rất là dễ bị thua đường hai dao hoặc là anh em thua anh em lẩu lai nè thì giống như anh em đã trên mà đã tài nó ăn vừa đúng cái tỷ số trên cho anh em ăn mà cái tỷ số tài thì anh em lại thua thì rất là dễ bị anh em bị thua hai cửa thì mình khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi á có thể anh em chơi tài xỉu anh em đến rung còn trên anh em đá đá trên anh em chờ tuột kèo anh em vào cũng được cái đó là lợi cái đó là tiện lợi để anh em chơi trang anh em có thể canh kèo anh em vào kèo và anh em chờ ăn đủ tiền anh em vào cũng được chứ không cần giống như anh em chơi bên ngoài anh em chỉ ăn được có 8 nhiều khi nó cho anh em ăn 75 là anh em thấy anh em một triệu anh em mất hết bao nhiêu tiền rồi bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký một cái trang chơi cái đó là tạo được về cho anh em một cái lợi cái đó là cái lợi cho tất cả anh em về anh em chơi trang chứ không phải mà đưa anh em vô chơi trang để anh em chơi nhiều hơn đâu nha thì anh em chơi trang anh em thấy được cái vấn đề lợi của cái chơi trang là anh em có thể chờ kèo tuột anh em vào kèo nè còn anh em chơi ở ngoài thì anh em chỉ đánh trước trận đấu là tầm 1 tiếng đến 2 tiếng thì anh em đánh trước trận đấu còn cái này trong trang thì anh em muốn đánh giờ nào cũng được và cái kèo cho anh em lựa thoải mái và anh em lựa kèo nào ăn đủ tiền anh em vào còn anh em chơi ngoài anh em chỉ ăn được 8 anh em ăn 8 ăn 85 thôi cái đó là vấn đề mình khuyên anh em đăng ký một cái trang chơi thì anh em nào mà muốn vào trang chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua số Zalo 0963731346 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình để chơi những cái mã kèo tỷ lệ thắng cao luôn nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cái trận đấu giữa Việt Nam và Lào cho tất cả anh em đây thì à, Lào và Việt Nam sẽ gặp nhau vào lúc 19 h 30 ngày 21 tháng 12 thì cái bảng bên phía cái bảng B này là gồm có Lào, Malaysia và Myanmar và Singapore và Việt Nam. Thì trước trận Lào và Việt Nam thì có trận Malaysia và Myanmar gặp nhau vào lúc 17 giờ nha anh em thì mình nhận định cho tất cả anh em cái trận Việt Nam để anh em có thể uh, chơi cái đội chủ nhà chơi cái uh, cái trận nước nhà của mình đá luôn anh em thì cho anh em xem cái thành tích của thằng Lào và thằng Việt Nam thì hiện tại anh em cũng thấy thằng Lào có cái phong độ là trong 10 trận gần nhất thằng Lào chỉ thắng đúng hai trận trước Brunei và Mongolia còn những trận thua của Lào thì anh em thấy Lào thua tới 7 trận gần nhất và chỉ để một trận hòa thì cái phong độ của thằng Lào này đang rất là yếu thì bên phía Lào chỉ có đúng được một cầu thủ là cầu thủ đang đá cho hạng nhất Pháp nha anh em thì cầu thủ chỉ có đúng một cầu thủ đó không có thể nào gánh tem nổi còn bên phía Việt Nam thì anh em cũng thấy rồi, Việt Nam có cái phong độ đang rất là tốt. Trong 5 trận gần nhất thì Việt Nam toàn thắng. Thì anh em thấy cái trận thắng gần nhất là trận giao hữu với Philippines, Việt Nam thắng với cái tỷ số là 1-0. Đấu với Dortmund trên sân nhà thì Việt Nam thắng với cái câu lạc bộ Dortmund với cái tỷ số là 2-1. Thì Việt Nam này đang có phong độ rất là tốt, đang đỉnh điểm của Việt Nam là năm nay Việt Nam sẽ có cái chức vô địch rất là cao nha anh em. Thì còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy những cái bàn thắng gặp Lào, gặp Lào 5 trận gần nhất thì Việt Nam toàn thắng với cái năm trận luôn anh em, Việt Nam toàn thắng Lào với cách biệt từ hai bàn đến ba bàn. Thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo Việt Nam chấp được mà quan trọng là cái mã kèo Việt Nam chấp bao nhiêu. Đây còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra. Là hiện tại Việt Nam đang chấp với cái mã kèo là 2,5 và tài xỉu là 3,5 thì cái mã kèo này đang rất là cao anh em không nên vào vội mà anh em chơi trong trang trong nhóm của mình luôn thì anh em chờ vào vào trận đấu khoảng 10 phút kèo nó sẽ tụt xuống tầm còn hai trái thì anh em vào hoặc là anh em có thể chờ anh em vào Việt Nam chấp hiệp 1 cũng rất là ngon thì cái đó anh em vào kèo nóng rất là ngon chứ anh em không nên nằm cái mã kèo à, full trận thì anh em nằm FT thì nó dễ và lọt về cái mã tỷ số 20 thì anh em lại thua trên và thua tài luôn thì mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi những cái mã kèo chấp cao như vậy để cho nó hiệu quả hơn thì cái trận này anh em vẫn có thể nằm mã kèo Việt Nam được thì mình dự đoán trận này có thể là 3-0 hoặc là 40 anh em thì á, nếu mà nó chui nó lọt ngay cái khe 30 anh em nằm trên nằm tại thì anh em đã bị lỗ lai còn anh em chơi trong nhóm của mình á, cái kèo 30 anh em đã húp được cái kèo trên rồi này mà anh em còn húp thêm được ba cái mã rung ba cái mã rung nữa thì đó là cái lợi thế anh em chơi trang và anh em có thể lựa mã kèo ăn đủ để anh em chơi thì đó anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang để chơi City mình đang có một cái nhóm rất là nhiều anh em hôm nay cũng mới vừa vào để chơi cái kèo AFF Cup thì anh em còn chần chờ gì nữa anh em hãy liên hệ ngay cho mình để anh em có thể được vào nhóm của mình để tối hôm nay anh em chơi kèo AFF Cup không chỉ cái riêng kèo AFF Cup và kèo cúp liên đoàn này còn rất là nhiều trận nữa thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0963731346 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình thông tin liên hệ của mình vẫn có để dưới phần bình luận cho tất cả anh em anh em cứ nhắn vào phần bình luận để anh em có thể qua xem trực tiếp trận đấu nha và để mình đưa tất cả anh em vào nhóm thì mình anh em nào đang xem cái video này thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và có thể cho mình một lượt đăng ký kênh tại cái này cũng là kênh mới của mình thì cho mình một lượt đăng ký kênh để mình có thêm nhiều người theo dõi nha anh em và anh em cho mình thêm một lượt like để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình hẹn gặp lại anh em ở những video sau